Hà Đăng uh, xin chào bạn Hà Đăng uh, ờ, xin giới thiệu các bạn uh, cần lu uh, lu máy đứng hiện này đang uh, đang uh, có hai size một mét sáu tám và một mét tám các bạn nhé sẽ quay uh, review qua các bạn xem video qua thì Hải đang à, sẽ quay à, chi tiết gần hơn đang sẽ à, cân thông số phần chuôi cần này được phủ keo rồi các bạn nhé bằng chất liệu bằng nắp chai gỗ đây gỗ cao su các bạn cái này chuôi cần này bằng gỗ cao su phủ keo đang ờ, sẽ cân ờ, trọng lượng và đo đường kính đốt ngọn cho bạn thì các bạn à, đang ờ, sẽ quay khoen rõ hơn và các bạn khoen một chân khoen thường các bạn nhé khá đẹp khoen quá đẹp này. Và trọng lượng của cần 1m68 đấy các bạn nhé 268 nhẹ các bạn à, đây là ao à, đang chuyển sang gam chuẩn hơn 97 gam các bạn nhé Đấy, trọng lượng của 1m68 à, 97 gam đây là 1m8 1 m 110 g các bạn. Phần à. à, ba cả máy này. Khá là đẹp. Chất liệu à, carbon xoắn các bạn nhé. Đây, nhìn bước xoắn của nó đấy. Bên đề ba. Các bạn phủ keo rồi. nhìn phủ keo rất bóng qua keo đường kính của đốt ngọn đấy các bạn à, đường kính ờ, đốt ngọn của cần 1m8 cần này độ cứng ờ, UL các bạn nhé một ly các bạn nhé đường kính đốt ngọn một ly độ cứng UL người đang à, vệ sinh đã giới thiệu các bạn à, cần câu đủ cứng UL cần à, chai ten 1m68 và 1m8 Hải Đăng Fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng sinh.